Tất cả chỉ là ý nghĩ. Tập 1 Sự hợp nhất giữa vũ trụ, trời đất và con người Về Aloha Tuấn, ông được biết đến như một vị đạo sư, một bậc thầy tâm linh người Việt Nam. Sáng lập Pháp Thiền, tất cả chỉ là ý nghĩ, là tác giả của những bộ sách tâm linh tuyệt vời. Tất cả chỉ là ý nghĩ giác ngộ bí mật tối cao hành trình siêu vượt ra sự tồn tại của cái ta chứng ngộ tối thượng cảnh giới tuyệt đối ngoài ra ông còn được biết đến với vai trò như một doanh nhân nhà đầu tư bậc thầy truyền cảm hứng sống học tập và làm việc chi tiết về aloha tuấn aloha tuấn tên thật là nguyễn minh tuấn ông sinh ngày 12 tháng 3 năm 1994 tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Năm 2012, ông theo học chuyên ngành kỹ sư ô tô tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, chuyển sang học quản trị kinh doanh tại Học viện Bưu chính Viễn thông. Sau đó, ông bỏ học giữa chừng và bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh. Tháng 3 năm 2015, theo lời kể của mình, thì ông đã có một sự chuyển hóa tâm linh đặc biệt diễn ra trong cuộc đời của mình – làm nền tảng cho sự chứng ngộ tuyệt đối 3 năm sau. Ngày 21 tháng 3 năm 2018, giác ngộ tuyệt đối. Cùng năm 2018, giới thiệu phương pháp thiền có tên Tất cả chỉ là ý nghĩ, cùng với những giáo lý chuyên sâu về tâm linh được chính ông biên soạn và trực tiếp thuyết giảng. Rất nhiều phương pháp, các kỹ thuật thiền định Hành trình tiến vào nội tâm hướng đến sự giác ngộ toàn diện của tâm thức được ông nêu ra. Sự thuyết giảng về tâm linh của ông đa chiều và đa phương diện khác nhau ở nhiều góc độ. Năm 2018, ông còn được biết đến với đạo danh là Không có Đạo Sư. Đến tháng 6 năm 2019, có hơn 30 chương trình được ông hướng dẫn tâm linh trực tiếp và đã có hơn 1.000 người tham dự. Tháng 7 năm 2019, ông xuất bản cuốn sách đầu tay Dạy kỹ năng đọc sách có tên Bí quyết đọc sách 2.000 từ một phút và đã nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách bestseller với hơn 10.000 bản được bán ra chỉ trong vòng 5 tháng tại Việt Nam. Năm 2020, những cuốn sổ chép tay và những thuyết giảng tâm linh của ông được ghi âm lại và chính thức xuất bản thành các ấn phẩm tâm linh gồm tất cả chỉ là ý nghĩ giác ngộ bí mật tối cao hành trình siêu vượt ra sự tồn tại của cái ta cùng các ứng phẩm khác Bức thư thứ nhất gửi từ Aloha Tuấn Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 9 năm 2019 Xin chào quý bạn đọc thân mến Tôi là Aloha Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn Xin hãy đọc hết lá thư này của tôi Trước khi bắt đầu cuộc hành trình đọc hết bộ sách Tất cả chỉ là ý nghĩ này Bạn đừng bỏ qua lá thư đầu tiên này Bởi vì nó là quan trọng nhất để đọc bộ sách này trở nên hiệu quả để bộ sách này mang lại cho bạn một tâm hồn hứng khởi và sự bình an trong nội tại. Nhờ hồng ân và sự cho phép từ vũ trụ và Thượng Đế, tôi xin gửi đến tất cả chúng ta những điều tuyệt vời nhất từ tâm linh và tinh thần. Thông qua bộ sách được mang tên Tất cả chỉ là ý nghĩ. Bộ sách này đang truyền tải một thông điệp tình thương vô lượng từ đấng sáng tạo toàn năng của vũ trụ. Xin phép được gửi những hồng ân bình an yêu thương từ Thượng Đế đến với loài người. Để từ đó, loài người chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhiều phúc lạc và sự bình an trên thế giới này. Hy vọng những cốt tủy tâm linh được chia sẻ trong bộ sách này sẽ giúp cho quý vị có sự thăng tiến trong tâm linh để sớm quay về với Thượng Đế, hòa nhập vào biển tình thương của vũ trụ. Và trước hết là có một cuộc sống đời thường an vui, hạnh phúc, an lạc và bình an trên từng hơi thở. Từ đó mà tiến hóa hơn trên con đường trở về với đấng yêu thương. Cuốn sách này là sự chuyển đổi ngôn ngữ tâm linh cho phù hợp nhất với thế kỷ 21. Thế kỷ của sự bồn bề, ngập tràn trong vội vã, ngập tràn trong thông tin, thế kỷ của sự hướng ngoại ồn ào náo nhiệt, thế kỷ của sự phát triển khoa học công nghệ vượt bậc. Tôi biết có rất nhiều thiền giả đang bị mắc kẹt ở đâu đó trên con đường tiến hóa tâm linh tìm về với Thượng Đế. Do vậy, hy vọng bộ sách này sẽ giúp cho quý vị tháo gỡ được những khúc mắc trên con đường tiến hóa của chính mình. Cách đây hơn 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi nhập diệt đã nói Ta thuyết giảng 49 năm, không nói một lời. Ý của Ngài là ta chưa bao giờ nói không có một cái tôi và của tôi nói và đang nói không có cái cá nhân nói không có bản ngã thuyết giảng không có cái bản thể thuyết giảng người thuyết giảng từ cái không từ sự tuyệt đối mà thuyết giảng từ cái không giáo lý của người được hình thành và đó chỉ là một thân xác đang giải mã những điều từ cái không và truyền lại những vị đệ tử của người cũng như cho loài người. Xin quý bạn đọc ở đây hãy đọc cuốn sách này bằng một tâm hồn trong sáng, bằng sự nhẹ nhàng của tâm trí. Bạn đừng quan tâm đến Aloha Tuấn tôi là ai, làm nghề gì, sống ở đâu, có thành tựu gì không mà lại đi viết cuốn sách mang tên Tất cả chỉ là ý nghĩ và gửi thông điệp tình thương từ đấng sáng tạo, nghe có vẻ hùng hồn vậy. Xin quý độc giả đừng chấp vào những ý niệm đó Đừng để ý niệm đó khởi sinh Xin hãy lắng mình Bình tâm Và quên tác giả đi Aloha Tuấn chỉ là một cái tên Nó chỉ gồm hai từ Aloha cộng Tuấn Đừng để hai cái từ ngữ ghép thành một tiếng gọi này Mà làm chính mình phải bận biểu Hãy thật bình thản Quên điều đó đi Và đọc bộ sách này mà không vướng bận bất cứ điều gì trong lòng Thông qua bộ sách này thông điệp tình thương của vũ trụ sẽ chuyển đến quý vị. Cái thân xác có cái tên gọi là Aloha Tuấn này chỉ đang đánh máy để chuyển đổi ngôn ngữ cho quý vị dễ hiểu mà thôi. Do vậy, xin đừng bận tâm đến cái thân xác này. Hãy cảm nhận trường năng lượng từng chữ trong cuốn sách này. Nó sẽ giúp cho quý bạn đọc rất rất nhiều đó. Và nếu không có gì, thì ít nhất bạn cũng sẽ thấy bình an hơn. Một lần nữa, Hãy quên tôi đi, hãy quên tác giả đi. Đừng để những thắc mắc tò mò ấy làm cản trở quý vị đọc cuốn sách này. Bởi vì quý vị chỉ có thể nhận được một điều gì đó khi quý vị quyết định bỏ cái đang ôm giữ trong lòng quý vị. Tôi biết là có rất nhiều người đang nghĩ, đang vướng bận trong lòng điều tôi đang nói. Nên tôi chỉ muốn nhắc điều đó đến quý bạn, để quý bạn bỏ qua mọi ngà chấp cho một cái tên, thì quý vị đọc cuốn sách này mới có hiệu quả. Còn không thì tốt nhất không nên đọc bộ sách này. Bởi vì quý vị sẽ không hiểu gì đâu và cũng không cảm nhận được bất cứ điều gì cả. Một tình thương vô bờ bến sẽ chuyển vào tâm hồn của quý vị. Quý vị sẽ cảm nhận được sự an lạc, sự chuyển hóa nội tâm mình mạnh mẽ. Bộ sách sẽ chỉ dẫn đến sự chuyển hóa và ảnh hưởng đến tâm hồn và trí tuệ quý vị khi quý vị cho phép nó làm điều đó. Nếu bạn là một thiền giả, thì xin chúc mừng bạn. Bạn sẽ hiểu được những gì trong cuốn sách này nói. Nó sẽ giúp cho bạn biết mình sẽ đi đâu và về đâu trên con đường tiến hóa tâm linh của bạn và bạn đang bị mắc kẹt ở chỗ nào. Bộ sách sẽ chỉ ra cho bạn điều ấy. Xin hãy lắng lòng lại, đón nhận. Nếu bạn là một con người sống tích cực trong thế giới tinh thần và bạn đang bận biểu trong thế kỷ 21 này, đang sống trong luật hấp dẫn, đang sống với những triết lý kỹ thuật NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy, đang sống với những tư tưởng tích cực, đam mê làm giàu, đang cố gắng thăng tiến trong đời sống vật chất, thì cuốn sách sẽ giúp cho bạn hiểu và thăng tiến trên con đường nhận thức cao hơn. Đó chính là tâm linh và đời sống tâm linh. Còn nếu bạn đang tiêu cực, bạn chán nản trên cuộc đời, bạn không biết mình phải đi đâu về đâu Bạn không biết mình sinh ra trong cuộc đời này để làm gì Chẳng lẽ sinh ra, lớn lên đi học, đi làm, có gia đình Sáng đi làm, tối về nhà, cố gắng kiếm tiền Tuổi già thì ngồi chờ chết Bạn luôn nghĩ đây không phải là cuộc sống của mình Mình phải làm một cái gì khác chứ Hay mình không phải như thế này trong thâm tâm bạn đang muốn vượt lên trên cuộc đời, có một hình thái đời sống tinh thần và tâm linh tốt hơn, thì hãy thật thả lỏng, nhẹ nhàng trôi theo dòng nước. Đọc hết cuốn sách này từng từ một, đừng vội gấp. Nó sẽ giúp cho bạn có một ý thức cao hơn cho cuộc sống của hiện tại, để rồi biết mình sẽ đi đâu, về đâu, làm gì trong cuộc đời này. Còn ngay lúc này, trong bạn đang xuất hiện một ý nghĩ Nãy giờ Aloha Tuấn cố gắng viết dài dòng như thế để PR về cuốn sách Hay cố gắng viết dài dòng thế để nhiều người đọc hơn về cuốn sách của mình Thì ôi chao, bạn đang bị mắc kẹt trong cái ý nghĩ về tác giả rồi đó Hãy bỏ mọi ý nghĩ của bạn về tác giả Hãy ý nghĩ bạn đang nghĩ về mục đích cá nhân của tác giả Hãy buông bỏ những ý nghĩ đó lại phía sau đi Hãy cho phép tình yêu thương trong cuốn sách này len lỏi vào tâm hồn của quý bạn Nhắc lại, một lần nữa, hãy buông bỏ mọi ý nghĩ về tác giả đi nhé. Còn nếu ngay lúc này, trong bạn đang xuất hiện ý nghĩ Để xem thằng này, ông này viết cái gì trong cuốn sách này Để mục đích cuối cùng sau khi đọc xong là phân tích, khen chê, tốt xấu, đúng sai Bình luận cho những nội dung được viết trong cuốn sách Thì bạn đang mắc kẹt trong các ý nghĩ về tác giả nữa rồi đấy bạn đang bận biểu trong lòng thì làm sao mà đọc được cuốn sách này? Bạn sẽ không nhận ra được điều gì đâu. Cuốn sách này được chuyển tải từ năng lượng của tình yêu thương. Do vậy, quý bạn đọc chỉ có thể nhận được trường năng lượng này khi buông bỏ trong lòng mọi ý nghĩ về tác giả, buông bỏ mọi sự phân tích khen chê để tình yêu này chuyển đến quý vị. Hãy đọc cho chính mình, hãy vì chính mình, hãy mở lòng ra đón nhận tình thương bao la. Tôi yêu quý bạn đọc lắm Tôi yêu những ai có đủ nhân duyên đọc được bộ sách Tất cả chỉ là ý nghĩ này Luôn mong rằng cuộc sống của quý bạn thuận lợi, thành công trong cuộc sống Luôn có một thân thể khỏe mạnh, tâm hồn bình an, trí tuệ sáng suốt Chúc quý bạn đọc cảm nghiệm năng lượng yêu thương từ bộ sách Tất cả chỉ là ý nghĩ Cảm ơn rất nhiều Xin chúc bình an, yêu thương nhiều hơn nữa đến tất cả Aloha Tuấn Nguyễn Minh Tuấn Bức thư thứ hai gửi từ Aloha Tuấn Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 9 năm 2019 Xin chào quý vị độc giả thân mến Trước khi chúng ta bước vào những phần quan trọng trong bộ sách Tất cả chỉ là ý nghĩ này Xin quý bạn đọc hãy đọc qua câu chuyện có thật về cuộc đời của Aloha Tuấn tôi Và thông qua câu chuyện ấy Có thể bạn sẽ thấy chính bản thân mình trong đó Bạn sẽ thấy chính bạn trong cuộc đời của tôi bạn sẽ thấy chính bạn trong những khổ hạnh hiện diện trong tâm hồn của tôi. Tên thật của tôi là Nguyễn Minh Tuấn và tôi sinh ra ở mảnh đất Tây Sơn, tỉnh Bình Định, sống và lớn lên tại Gia Lai, Việt Nam. Ba mẹ của tôi không có khá giả gì cho lắm, nên từ nhỏ, cuộc sống của tôi lớn lên với sáng đi học, chiều đi chăn bò, tối về ngủ. Cứ vậy kéo dài 18 năm ròng rã trong cuộc hành trình của ấu thơ Chính sự khó nhọc ấy Nên từ nhỏ tôi chỉ có một ước mơ duy nhất Là sau này lớn lên Sẽ trở nên giàu có hơn về vật chất Một dĩa cơm thịt kho trứng khi ấy đối với tôi Là cả một bầu trời mơ ước Từ nhỏ Aloha Tuấn tôi rất ít bạn bè Không muốn nói là không có ai làm bạn Bản thân tôi trong tâm trí khi ấy thường xuyên ngạo mạn, tự kiêu với những thành tích học tập của mình trên trường và thường có thái độ xem thường người khác. Trong tâm trí đầy rẫy những tạp niệm, dục vọng và sự hoang tưởng về bản thân, không có lấy một chút sự chân thành nào trong việc đối xử với bạn bè. Do vậy, bạn bè xa lánh và không mấy ai yêu quý tôi cả. Tôi thường sống trong sự cô đơn, chỉ có một mình bản thân Mỗi khi nghỉ hè đến, không được đến trường, không được gặp bạn bè Trong nội tâm của tôi lại cảm thấy chán nản về cuộc sống Từ nhỏ năm học cấp 1 và cấp 2 Tôi chứng kiến cảnh ba mẹ tôi cãi nhau rồi đánh nhau Chỉ vì sự khó khăn của cuộc sống Khi ấy tôi rất ghét ba của tôi Vì tính khí gia trưởng Sau khi uống rượu bia vào thì hay chê trách và đánh mẹ tôi và cả chị em tôi Từ nhỏ đến lớn Tâm trí tôi lúc nào cũng đầy miên man, đầy tạp niệm, đầy sự suy tưởng và những dục vọng nặng nề cùng những tính khí tô trượt chiếm lĩnh tâm hồn mình. Tôi chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon cho đến năm 19 tuổi. Cứ mỗi giấc ngủ, tôi lại nghiến răng, mộng mị và nói mớ suốt cả đêm. Và tôi cũng không hề ý thức được chuyện đó. Sau này, khi đã thành tựu trong con đường phát triển tâm linh, tôi mới biết và thấu hiểu được rằng cả những hiện tượng mộng mị, mơ màng và trằn trọc trong giấc ngủ đều có lý do của nó. Và tôi cũng biết được rằng trong số quý độc giả đang đọc bộ sách này của tôi Đôi khi mơ ước được rằng có một giấc ngủ ngon trong cuộc đời Sau này, càng trưởng thành tôi mới phát hiện ra Đa số hầu hết tất cả mọi người trước khi vào giấc ngủ sẽ như sau Họ sẽ nghĩ ngợi hết chuyện này đến chuyện nọ Huyên thuyên trong tâm trí và miên man hết ý nghĩ này xuất hiện Rồi đến ý nghĩ khác Cứ như vậy cho đến khi tâm trí chìm vào giấc ngủ Rồi có những người Mỗi khi ngủ thì giấc ngủ không sâu Thường xuyên nằm mơ và mộng mị Và khi thức dậy không nhớ mình mơ cái gì Đầu trở nên nặng trĩu và thiếu sức sống và năng lượng Khi càng lớn tuổi Con người ta trước khi vào giấc ngủ Lại càng nghĩ ngợi và tạp niệm nhiều hơn Không sao nếu bạn như vậy thì bộ sách Tất cả chỉ là ý nghĩ này sẽ giúp bạn thấu hiểu được các nguyên nhân cốt tủy và cách khắc phục vấn đề để luôn có giấc ngủ sâu. Từ nhỏ đến năm 19 tuổi, từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, Aloha Tuấn tôi chưa bao giờ cảm thấy một niềm hạnh phúc hay an lạc thực sự trong tâm hồn. Trong tâm trí lúc nào cũng có những dòng thác suy tưởng, miên man không ngừng và không biết bao giờ cái dòng thác ý nghĩ đó dừng lại nữa. Trong nội tâm cứ lúc nào cũng nặng trĩu Mỗi khi tôi ngồi im lặng Thì chỉ là sự im lặng của cái miệng mà thôi Chứ tâm trí tôi không thể im lặng được Nó cứ huyên thuyên từ chuyện này qua chuyện nọ Những giọng nói nhỏ trong tâm trí Cứ hết xúi dục làm chuyện này Đến xúi dục làm chuyện khác Tôi không thể ngồi im một chỗ mà không làm bất cứ việc gì được Phải làm một cái gì đó Phải đi gặp bạn bè hay ai đó để trò chuyện Hoặc phải cầm điện thoại lên để xem tin tức vân vân Khi tôi ngồi một mình Thì chỉ có thân xác tôi ở một mình thôi Còn tâm trí này thì không có ở một mình chút nào Bên trong tâm trí Bên trong nội tâm tôi cứ dậy sống Có nhiều dòng nói Âm thanh, hình ảnh, ý nghĩ, câu chuyện, vân vân Cứ thay nhau chen chúc xuất hiện trong tâm trí Hết ý nghĩ một xuất hiện Thì tới ý nghĩ hai Tới ý nghĩ ba Tới ý nghĩ bốn, vân vân Hết ý nghĩ xuất hiện Rồi tới tưởng tượng Hình ảnh một xuất hiện Hình ảnh hai xuất hiện Rồi tới những dòng nói oan oan trong tâm trí Lúc đó tôi thầm cảm nhận rằng Nếu cuộc sống như vậy thì thật vô nghĩa Mình không bao giờ biết đâu là sự im lặng thực sự trong nội tâm Mình không biết đâu là sự hạnh phúc Và cái trạng thái an lạc sâu thẳm Cứ nằm ngủ thì lại mơ màng mộng mị Giấc ngủ không sâu Còn khi thức thì đầy rẫy những giọng nói oan oan, những dòng thác suy tưởng đến bất tận trong tâm trí. Nó ồn ào đến nghẹt thở và làm tôi trở nên khó chịu vô cùng. Khi ấy, tôi đang là sinh viên năm 1 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Tôi chợt nghĩ rằng chắc vì mình nghèo, không có tiền nên mới có trạng thái đau khổ và nặng nề trong nội tâm và tư tưởng vậy. Thôi thì mình sẽ nỗ lực và cố gắng kiếm thật nhiều tiền để xem những dòng thác suy tưởng và tạp niệm này còn hỗn độn trong tâm trí nữa không. Lúc ấy tôi bắt đầu cuộc hành trình làm kinh tế và khởi nghiệp. Công việc khởi nghiệp đầu tiên của tôi là với sản phẩm bút gỗ khắc tên. Bằng sự hiểu biết về marketing Facebook và tài năng bán hàng của mình, mỗi ngày tôi bán từ 50 đến 100 đơn hàng như vậy trên online. Mỗi đơn hàng mang về cho tôi từ 50.000 đến 100.000 đồng tiền lợi nhuận ròng trên mỗi đơn hàng mà tôi bán được. Cứ như vậy, rất đều đặn trong 3 năm liên tục thời sinh viên, tôi kiếm về cho mình từ 80 đến 150 triệu mỗi tháng. Với số tiền kiếm được như vậy, khi chỉ là sinh viên năm thứ hai, sinh viên năm thứ ba, nó không quá nhiều nhưng là niềm mơ ước của rất nhiều người. Khi ấy, tâm trí tôi không còn nghĩ ngợi quá nhiều đến cơm áo gạo tiền nữa. Nhưng tôi thật sự không cảm thấy mình có sự an lạc và cảm nhận của hạnh phúc bình an thật sự trong nội tại của chính mình. Nhưng tâm trí tôi bớt đi những dòng suy tưởng về tiền bạc, cơm áo gạo tiền, chứ nó vẫn có rất nhiều dòng suy tưởng khác nhau và đầy động loạn. Tôi ngủ vẫn không ngon giấc mỗi tối, nội tâm rất nặng nề. Tôi không cảm thấy bình yên thật sự trong tâm hồn mình. Lúc đó tôi mới ngồi lại và tự hỏi chính mình như sau. Khi không có tiền, cứ ngỡ rằng việc kiếm nhiều tiền là giúp tâm hồn mình an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi Nhưng khi bản thân mình dấn thân kiếm được nhiều tiền thật sự rồi Thì lại thấy nội tâm nó vẫn như vậy Thế giới nội tâm nó vẫn ồn ào Nó vẫn suy tưởng Nó vẫn miên man Nó vẫn tạp niệm Giấc ngủ không ngon Vẫn nằm mơ Vẫn stress Vẫn mộng mị như bình thường Không có gì thay đổi cả Bây giờ mình đang kiếm cả trăm triệu mỗi tháng nếu mà có cố gắng nỗ lực dấn thân nhiều hơn nữa Cho kiếm lên tới 1 tỷ một tháng Hay 10 tỷ một tháng Thì chắc chắn nó vẫn không thể giải quyết được cái sự ồn ào Suy tưởng miên man của tâm trí mình Chắc chắn sẽ có một con đường nào khác Chứ không phải là kiếm tiền hay làm giàu Nó sẽ giải quyết được tình hình ồn ào của nội tâm Chứ có nhiều tiền đến cỡ nào đi chăng nữa Cũng không bao giờ đổi lấy được sự an bình nội tại trong tâm hồn cả Và sau này khi đã thành tựu trên con đường tiến hóa tâm linh Tôi mới thấu hiểu sâu sắc một điều rằng Vật chất, tài sản và tiền bạc Là một phạm trù của thế giới bên ngoài bản thể Còn sự bình an nội tại Sự im lặng, thinh lặng, hạnh phúc Nó thuộc về bình diện của thế giới nội tâm Việc dấn thân ra thế giới bên ngoài Sẽ không thể giải quyết được bất cứ gì cho thế giới bên trong cả cũng giống như bạn dấn thân nỗ lực cho sự phát triển của nước Mỹ Thì nước Mỹ sẽ giàu có lên Chứ không phải nước Việt Nam sẽ giàu có lên Cũng có nghĩa là Chúng ta tập trung kiếm nhiều tiền Thì thế giới bên ngoài sẽ có nhiều tiền Việc thế giới bên ngoài có nhiều tiền hơn Nó không đồng nghĩa với thế giới nội tâm sẽ trở nên an lạc hay hạnh phúc tuyệt đối Vì thế giới bên ngoài khác với thế giới bên trong Cũng như châu Mỹ khác với châu Phi sau khi Aloha Tuấn tôi thấu hiểu sâu sắc được rằng Thế giới bên ngoài và thế giới bên trong là hai thực thể hoàn toàn khác nhau Do vậy, muốn tìm kiếm sự im lặng và hạnh phúc nội tại trong tâm hồn mình Thì không thể lấy những việc và hành động thuộc phạm trù thế giới bên ngoài Như kiếm tiền, làm giàu, xây dựng sự nghiệp vân vân mà có được Tôi phải dấn thân quay vào thế giới bên trong để tìm kiếm sự an lạc bên trong Khi tôi hiểu được rằng sự im lặng, niềm hạnh phúc không xuất hiện trên cái nhà đẹp hay cái xe đẹp. Sự im lặng nó xuất hiện tại thế giới nội tâm của chính mình. Sự bình an nội tại xuất hiện tại thế giới nội tâm của chính mình. Chúng ta không thể kiếm tiền ở nơi không có ai xài tiền được. Cũng như vậy, chúng ta không thể tìm kiếm sự bình an, sự im lặng ở nơi không thể có sự bình an, sự im lặng được. Khi ấy tôi chốt lại một câu như thế này Một Muốn có nhiều tiền Hãy đến nơi có nhiều tiền Nhiều người xài tiền để kiếm tiền kiếm bạc Hai Muốn tìm cây cối Thì phải vào rừng Ba Muốn tìm cá biển Thì phải xuống biển để bắt Bốn Thì muốn có sự bình an trong tâm hồn Thì phải vào trong tâm hồn để tìm kiếm Và phải đi sâu vào tâm hồn phải đi sâu vào thế giới nội tâm này để tìm kiếm ngọc quý ẩn chứa trong đó. Năm, Thì muốn có sự im lặng trong thế giới nội tâm thì phải quay vào thế giới nội tâm của chính mình để tìm kiếm sự im lặng chứ. Tại sao lại phải lao ra ngoài? Tìm hoài không thể thấy được. Và bắt đầu từ khi ấy, tôi chuyên chú quan sát thế giới nội tâm của chính mình. Tôi chuyên chú quan sát mọi chuyển động trong thế giới nội tâm của chính mình Tôi chuyên chú quan sát mọi ý nghĩ đang chuyển động Tôi chuyên chú quan sát và chứng kiến mọi dòng thác suy tưởng đang chuyển động trong nội tâm Tôi chuyên chú quan sát và nhận ra mọi ý nghĩ đang hiện diện trong tâm trí Tôi chuyên chú quan sát và nhận ra mọi cảm xúc đang hiện diện Mọi hình ảnh đang hiện diện Tôi chuyên chú quan sát và nhận ra mọi lời nói và âm thanh đang hiện diện trong tâm trí Tôi chuyên chú quan sát và nhận ra mọi hiện hữu đang dao động trong thế giới nội tâm của chính mình. Vào tháng 3 năm 2015, một buổi chiều đẹp trời ở một căn nhà trọ trên đường Đình Phong Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Bằng việc thực hành quan sát mọi chuyển động hiện diện trong thế giới nội tâm, mọi dòng thác suy tưởng trong tâm trí của tôi vắng bạc. Tôi chìm vào một khoảng không trống rộng đến vô tận. Một không gian tĩnh mịch và im lặng vô tận mở ra trước mắt tôi khi ấy – trong nội tâm tôi tràn ngập một cảm giác bình an đến lạ thường. Tôi ngây dại và chìm đắm trong sự an lạc đến sâu thẳm ấy. Dường như cái trạng thái đó, cái cảm giác cực lạc cực an đó cứ kéo dài đến vô tận vậy. Một sự im lặng tuyệt đối đến bất tận kéo dài sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Và chưa bao giờ, từ khi lúc mới sinh ra cho đến buổi chiều hôm ấy, tôi có được cái trạng thái đó. Cái trạng thái an lạc sâu thẳm đó không đòi hỏi tôi phải làm bất cứ gì Hành động bất cứ gì Hay sở hữu bất cứ tài sản nào lớn lao Kể từ buổi chiều hôm ấy Cái trạng thái bình an sâu thẳm trong nội tại Cứ kéo dài mãi được hai tuần liên tục Sau hai tuần ấy Cái trạng thái đó bị mất đi Sự im lặng và vắng bạc hoàn toàn Những dòng thác suy tưởng trong tâm trí Đã bị mất đi hoàn toàn Thế là tôi gồng mình Gồng mình cố gắng và nỗ lực để an trú được trong trạng thái ấy nhưng càng lạ thay Tôi càng cố gắng Càng nỗ lực an trú Thì trạng thái ấy ngày càng rời xa tôi Kể từ sau buổi chiều ngày hôm ấy Chính cảm giác chạm vào sự an lạc sâu thẳm tột độ ấy Cứ thôi thúc tôi tìm lại nó Tôi không biết làm cách nào cụ thể Hay phải thực hiện hành động gì một cách rõ ràng Để trạng thái an lạc ấy ở lại Nó cứ ngày một xa cách dần Thế là trong tâm trí tôi lại càng mong cầu chạm vào trạng thái ấy một lần nữa Trạng thái mà không thể gọi được bằng tên ấy Bằng sự nỗ lực, tôi bắt đầu dấn thân trên con đường phát triển tâm linh Tôi tìm đọc tất cả những cuốn sách tâm linh cần thiết Ngồi một mình lâu hơn để chứng kiến mọi hiền hữu đang diễn ra trong nội tâm của chính mình Và sau này tôi mới biết được rằng Cái trạng thái kéo dài 2 tuần mà tôi chạm vào hồi tháng 3 năm 2015 ấy chính là trạng thái của một vị giác ngộ Hay nói cách khác là trạng thái của sự giác ngộ tâm thức Và sau quá trình rèn luyện tâm linh và tu tập ngày càng tinh tấn hơn nữa Tôi mới hiểu được rằng chạm vào trạng thái cực lạc ấy khác với việc giữ được cái trạng thái ấy Sự chạm vào khác với việc giữ được và an trú được Và sau này tôi mới hiểu sâu sắc hơn một điều tuyệt vời nữa Tâm thức của người nào vắng bặt hoàn toàn mọi dòng thác suy tưởng, tâm trí chạm vào sự im lặng tuyệt đối, sự im lặng đến vô tận trong tâm thức. Đó chính là tâm thức đạt được sự giác ngộ. Hay nói cách khác là sự nở hoa của tâm thức. Và khi chạm vào sự vắng bạc mọi dòng thác suy tưởng, tức là chạm vào sự giác ngộ. Còn giữ được trạng thái ấy một cách ổn định và bền vững, đó chính là tâm thức của một vị đạt được đạo Hay còn gọi là tâm thức của người thành đạo Từ ngữ cổ xưa thì gọi là tâm thức của một vị Phật Từ Phật trong tiếng Phạn có nghĩa là bậc tỉnh thức Rất nhiều người trong số chúng ta Đôi khi tâm trí vắng bạc dòng thác của sự suy tưởng Dòng thác của các ý nghĩ tuôn trào Và tâm thức lớn sang và chìm vào một khoảng không im lặng bất tận Đó chính là trạng thái tỉnh thức hoàn toàn. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng như vậy. Đôi khi cái khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong vài giây, vài phút hoặc một đến hai giờ nào đó. Hoặc như Alo Hà Tuấn tôi vào tháng 3 năm 2015 đó, nó kéo dài 2 tuần. Tuy nhiên, ngay sau đó, cái sự im ắng vô tận ấy lại bị phá vỡ và mất đi ngay lập tức. Nó bị thế chỗ và thấy vào đó bằng những sự ồn ào vô tận của tâm trí. Đau khổ nội tâm lại quay trở lại, sự ồn ào bởi những ý nghĩ lại chiếm chỗ và lấy mất đi sự im lặng nguyên thủy của tâm trí và để lại sau lưng rất nhiều di chứng như mơ mờ, cảm giác chán nản, cuộc sống cảm thấy vô vị, cảm xúc tiêu cực chen lấn, hay bức xúc và cáu gắt với cuộc đời, stress với công việc, căng thẳng với gia đình, cùng các mối quan hệ Cuộc sống nhiều dục vọng và tham ái Đau khổ nội tâm Cảm giác muốn bỏ đi một nơi nào đó thật xa Cảm giác rằng cuộc đời này sao thật đau khổ Vân vân Mãi cho đến gần 3 năm sau Vào tháng 11 năm 2017 Bằng một sự tinh tấn và chuyên cần đi sâu hơn nữa vào nội tâm của chính mình Aloha Tuấn tôi mới thực sự vững vàng trong việc an trú và học cách an trú một cách bền vững trong trạng thái của sự an lạc sâu thẳm ấy. Khi tâm trí tôi cực sạch mọi dòng thác suy tưởng và miên man, thì có thêm những sự huyền diệu khác được mở ra. Ngoài cái trạng thái an lạc ấy, trí của tôi bỗng dưng trở nên sáng suốt hơn. Tôi bắt đầu học nhanh và hiểu nhanh mọi thứ. Tôi bỗng nhiên thấu hiểu sâu sắc về sự vận hành của các quy luật vũ trụ và trời đất, như quy luật nhân quả, quy luật hấp dẫn, quy luật lượng đủ chất đội vân vân. Tôi bỗng dưng thấu hiểu hết tất cả mọi kinh sách từ cổ chí kim được lưu truyền lại. Những cuốn sách tâm linh của các bậc giác ngộ viết để lại cho hậu thế ở thời hiện đại và cả quá khứ. Trong tôi bỗng dưng thấu hiểu một cách tường tận sự hoạt động của tâm trí, cấu tạo và sự vận hành của nó một cách tường tận, các nguyên lý vận hành và cách sử dụng và làm chủ tâm trí hoàn toàn. Tôi bỗng dưng thấu triệt kinh dịch minh chiếc cổ xưa của người châu Á. Thấu hiểu rõ bản chất của phong thủy, tử vi, tướng số và sự sinh khởi vận mệnh của một con người. Tôi bỗng dưng trở nên thông thái khác hẳn với chính mình ngày xưa. Tôi thấu hiểu sâu sắc tương quan giữa vũ trụ, trời đất và con người, vân vân. Và sự thấu triệt đó ngày càng sâu sắc và sâu đến vô tận chứ không dừng lại ở đó. Vào đầu năm 2018, Tôi có ý nguyện hướng dẫn và chia sẻ lại cho những ai có nhân duyên được gặp tôi và muốn dấn thân phát triển trên con đường tâm linh. Tôi bắt đầu công việc hướng dẫn người khác tìm lại con người nguyên thủy bị lãng quên trong con người họ, giúp nhiều người tìm lại chính họ đằng sau lớp màn vô minh, đằng sau lớp màn của sự suy tưởng, vân vân. Nhiều sự tỉnh thức được mở ra, nhiều con người đã thay đổi cuộc sống của họ hoàn toàn khi thấu hiểu sâu sắc về tâm linh. Sau khi được Aloha Tuấn tôi hướng dẫn Và sau này Aloha Tuấn tôi hiểu được rằng Vì sức lực của thân xác này có hạn Nên tôi không thể hướng dẫn trực tiếp hết cho tất cả mọi người được Tôi quyết định chuyển tải hết tất cả những gì tôi dạy lên những bộ sách mang tên Tất cả chỉ là ý nghĩ, giác ngộ, bí mật tối cao Hành trình siêu vượt ra sự tồn tại của cái ta Để thông qua các bộ sách này nhằm mục đích hỗ trợ cho sự phát triển và thăng hoa tâm thức của nhân loại. Và nếu nhân loại có một người tỉnh thức thì sẽ kéo theo rất nhiều người sống một cuộc sống tỉnh thức. Và tôi hy vọng rằng bộ sách này sẽ thay mặt Aloha Tuấn tôi hướng dẫn chi tiết quý bạn đọc tiến sâu hơn nữa trên con đường phát triển tâm linh, nở hoa tâm thức của chính mình. Nhiều người muốn thoát khỏi các trạng thái của những dòng thác suy tưởng và tìm kiếm sự tỉnh thức và im lặng trong tâm hồn bằng những môn thể thao mạo hiểm như leo núi, nhảy dù từ độ cao rất cao, lướt trên những ngọn sóng rất cao hay chạy xe tốc độ thật cao với sự tập trung cao độ, vân vân. Nhưng rồi sao nữa? Sau khi họ thực hiện những hành động để có được phút giây ngắn ngủi vắng bạc lớp màng suy tư đó, khi hành động mạo hiểm đó kết thúc, lớp màng của sự suy tưởng và dòng thác của tạp niệm và miên man lại cứ tiếp tục trỗi dậy trong họ và họ cứ như vậy kéo dài cuộc sống Một cuộc sống với sự tồn tại Chứ không phải sự thưởng thức cuộc đời Nhiều người muốn thoát khỏi dòng thác suy tưởng Nghiêng mang tạp niệm ấy Bằng cách vùi đầu vào công việc Làm việc không biết mệt mỏi Để quên đi những điều đang hiện diện trong tâm thức họ Khi họ hết làm việc ngập mặt Thì những dòng thác suy tưởng ấy Cứ vẫn tuôn trào mỗi khi họ ở một mình Và nhiều người rất sợ việc ở một mình Chỉ có một mình bởi vì khi đó họ không thể ngồi im được Tâm trí họ không cho phép họ ngồi im lặng Nó lăn xăng, nó nghĩ ngợi Nó chuyển từ chuyện này đến chuyện nọ Từ chủ đề này đến chủ đề kia Tâm trí nó sẽ nghĩ hết từ gia đình Đến công việc, đến quá khứ, hiện tại Rồi những chuyện ở tương lai Tâm trí họ không bao giờ biết ngừng nghỉ và im lặng Nó kiểm soát mọi hoạt động Và chi phối mọi hành động của thân xác Và nhiều người vì nội tâm khổ sở, đau khổ với những điều suy tưởng bất tận trong tâm thức mà không biết cách thoát ra, họ lại chìm dần trong những môn nghệ thuật với những lời văn tiêu cực, chẳng hạn như những bài hát tiêu cực chán chường về cuộc đời và cuộc sống, sự quằn quại của nội tâm, nỗi đau, nỗi khổ không thoát lên lời. Họ mang những dòng suy tưởng ấy ra viết thành những bài hát với lời văn đầy sự nặng trĩu và oán trách, than vãn và mong được sự đồng cảm với người khác từ đó tạo ra những dòng nghệ thuật tiêu cực cho cuộc sống. Điều chúng ta thường thấy phổ biến ở giới trẻ hiện nay như những bài rock, rap, bolero với những lời văn bi ai và thảm sầu. Khi những dòng thác suy tưởng, miên man, tạp niệm cứ mãi tuôn trào trong tâm trí, nhiều người đã bị stress về cuộc sống, công việc và gia đình, áp lực nặng nề và họ không biết cách làm sao để thoát khỏi những điều đó từ đó gây ra các xung đột với người thân, với sếp, với bạn bè. Rồi họ tìm đến con đường tự kết liễu bản thân bằng hành động tự sát. Rồi nhiều người vì khổ đau trong nội tâm với dòng suy tưởng ấy cứ ngỡ mình bị trầm cảm, bị mắc chứng bệnh nào đó về tinh thần rồi tìm đến bác sĩ tâm lý để khám chữa bệnh và đưa ra lời khuyên. Và bác sĩ tâm lý khi không thấu hiểu rõ về tâm linh và sự hoạt động vô hình của tâm trí không giải quyết được vấn đề gì cho những người tìm đến ngoài việc cung cấp thêm năng lượng cho sự miên man và suy tưởng bằng những lời khuyên. Nhiều người mong được sự cứu rỗi khỏi khổ đau và sự miên man của tâm trí mà không biết cách làm sao để giải thoát nó. Lại bắt đầu tìm đến những nơi gọi là cung phụng đấng tối cao này, cung phụng đấng tối cao nọ, tìm bắt vong linh này, tìm bắt vong linh nọ, có hồn ma đang theo, vân vân. Họ tìm đến những giáo phái với những tư tưởng mê tín dị đoan, sợ hãi và đầy thô trượt, nhằm mục đích vụ lợi cá nhân của những người đứng đầu tổ chức. Khi không hiểu được bản chất thật sự của tâm linh, thì sợ hãi sẽ xâm lấn lấy tâm trí của nhiều người. Khi không hiểu biết về tâm linh, thì sẽ tạo ra sự sợ hãi. Sự sợ hãi tạo ra các trường phái thờ phụng, cung phụng và mê tín dị đoan. Thay vì lòng biết ơn đối với tạo hóa lòng biết ơn đối với cuộc sống thì họ là sự sợ hãi và cung phụng với đấng thiên liêng. Càng ngày, họ càng đánh mất niềm tin vào chính mình và cuộc sống. Sự mê mờ về bản chất thật của tâm linh càng mất đi, thì mê tín dị đoan và những nền tảng hủ bại sẽ lộ rõ ra càng nhiều. Bằng một sự thành kính và lòng thành nhất đối với đấng sáng tạo của càng khôn vũ trụ và sự màu nhiệm của cuộc sống. Trong bộ sách tất cả chỉ là ý nghĩ này Aloha chúng tôi sẽ nói rõ cho tất cả những con người có nhân duyên được đọc qua, nghe qua bộ sách tất cả chỉ là ý nghĩ này. Từ đó, bản chất thật sự của tâm linh và những minh triết sẽ được sáng tỏ, giúp cho nhiều người thoát khỏi sự khổ hạnh của nội tâm, thoát khỏi những dòng thác suy tưởng của tâm trí, thoát khỏi những dòng thác niên mang, tạp niệm cứ chạy nhảy trong đầu. Rồi một ngày nào đó, khi nhận thức và sự thấu triệt minh triết của quý độc giả ngày càng cao hơn thì quý vị sẽ thấu hiểu được rằng tại sao bộ sách này lại có tên Tất cả chỉ là ý nghĩ. Bởi vì cuối cùng rồi quý vị sẽ Ồ, lên một tiếng thật to. Khi đó quý vị sẽ thấu ngộ được rằng minh triết hay cả sự vô minh đều từ ý nghĩ con người mà sản sinh ra. Bản chất không có minh triết và không có cả sự vô minh. Khi mọi ý nghĩ đã được dừng hẳn, mọi ý nghĩ được đứng lại, lúc đó sự thật của cuộc sống sẽ hiển lộ ra Một nét đẹp tinh khôi mới mẻ và tràn đầy sức sống Ở đó không có minh triết cũng không có vô minh Chỉ có tình yêu thương với sự thật của cuộc sống Tất cả chỉ là ý nghĩ Ta nằm ngoài mọi ý nghĩ Aloha Tuấn Bộ sách này khá dày Vì nó sẽ nói thấu triệt hết tất cả những cốt tụy của tâm linh Thiền định, tu tập để thoát khỏi khổ đau của loài người, giải thích cho bạn thấu đáo sự hình thành của tôn giáo và bản chất thật của tôn giáo, sự thật về tâm linh, giác ngộ, đắc đạo, siêu thoát, những cấu tạo vô hình trong thế giới nội tâm của loài người, sự tương quan giữa tâm linh, cuộc sống, sự tương quan giữa đạo và đời, cách để dùng đạo tạo ra cuộc đời. Rồi đời ảnh hưởng ngược lại với đạo. Cuốn sách sẽ chỉ ra cốt tủy cho những người đang hướng về suối nguồn của tâm linh và truy cầu chân lý của cuộc sống. Cuốn sách cũng sẽ dẫn dắt lại cho những con người đang lầm đường lạc lối trên sự phát triển đời sống tâm linh và tâm thức cho bất cứ ai thành tâm. Tất cả sẽ được phơi bày ra với ánh sáng từ tình thương của Thượng Đế của vũ trụ. Aloha Tuấn tôi hy vọng sẽ giúp bạn một tay để mang sự an lạc len lỏi vào tâm hồn của bạn. Bộ sách Tất cả chỉ là ý nghĩ sẽ là một kim chỉ nam cho bất cứ linh hồn nào đang lạc lối trên con đường hòa nhập vào vũ trụ. Cuốn sách sẽ giúp bạn tiến gần hơn với sự thật nguyên thủy trong con người bạn, tiến gần hơn với cái cốt tủy vốn có và hằng hữu trong con người bạn. Aloha Tuấn tôi chúc bạn thật tinh tấn trong việc nghiên cứu một bộ sách tâm linh vĩ đại này. Bộ sách tất cả chỉ là ý nghĩ được biên dựng dưới dạng pháp thoại, hỏi và đáp được ghi chép và biên dựng lại từ những ghi âm thuyết giảng tâm linh của tôi hoặc những đoạn hội thoại mà Aloha Tuấn tôi thuyết giảng và hướng dẫn đến những con người đến tìm gặp tôi trong cuộc hành trình truy cầu chân lý. Đôi khi, trong pháp thoại được biên dựng là những ghi chép các trải nghiệm và sự thấu triệt tâm linh được ghi chép lại trong các cuốn sổ cầm tay của tôi hoặc đó có thể là một đoạn thoại chat trên hộp thư Messenger Facebook mà tôi đã hướng dẫn cho người khác. Aloha Tuấn tôi chúc bạn ngày càng tinh tấn hơn nữa trên con đường hướng đến chân, thiện, mỹ của vũ trụ. Ngày càng toàn hảo, an lạc hơn, hạnh phúc hơn, nở hoa tâm thức hơn, sống ung dung tự tại hơn nữa, giúp đỡ được cho nhiều người trong cuộc sống hơn nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chúc bạn bình an yêu thương gửi đến từ tình yêu và ánh sáng. Aloha Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn Chương 1 Sự hình thành của đại vũ trụ Tôi thấy ông rất thông thái Có phải khi một người giác ngộ tâm linh Ai cũng sẽ như vậy Người giác ngộ Ai cũng sẽ thấu ngộ được sự sinh khởi Và vận hành tương quan giữa vũ trụ Trời đất và con người Thế ông có thể cho tôi biết Về sự hình thành của vũ trụ được chứ Con người sẽ không bao giờ cảm thọ được sự huyền diệu của sự sinh khởi vũ trụ khi chỉ dùng năm giác quan với cái tâm trí đầy tò mò và suy tưởng để tìm kiếm. Sự hình thành của vũ trụ nằm ngoài mọi sự tìm kiếm của tâm trí. Khi tâm trí của ông dừng lại hoàn toàn, chìm sâu vào sự im lặng tuyệt đối, ông sẽ cảm thọ được sự hình thành của vũ trụ. Có phải như lý thuyết vụ nổ Big Bang? Ta nói ra điều này sẽ gây tranh cãi của các tâm trí tò mò và chỉ biết về thế giới của vật chất. Đại vũ trụ mà loài người đang quan sát, nghiên cứu, phóng phi thuyền ra ngoài để dò la xem xét, hay lý thuyết Big Bang, mà họ cho là sự hình thành của vũ trụ, chỉ là vũ trụ của vật chất, chỉ là giấc mộng của tâm trí, tự biên, tự diễn về sự hình thành của vũ trụ mà thôi. Thế còn theo ông? Vũ trụ được hình thành từ sự tuyệt đối và siêu vượt ra cả sự tuyệt đối, có thể gọi là cội nguồn nơi mà không bao giờ có thể dùng tâm trí cảm thọ được cả và không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Ông có thể xem qua sơ đồ mà ta vẽ cho ông thấy. Sơ đồ cấu tạo lại vũ trụ. một Sự tuyệt đối. hai Tâm thức của vũ trụ, hay còn gọi là thế giới tâm thức. ba Là hữu hình thế giới, là thế giới các hạt vật chất. Mọi cái mà con người nhìn thấy bằng mắt thường hoặc dùng bất cứ một dụng cụ nào đó mà con người tạo ra để đo đạt được, đó đều thuộc về hữu hình thế giới hay thế giới thuộc về các hạt vật chất. Ví dụ như, mắt ông có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thì ánh sáng đó thuộc về hữu hình thế giới. Mặt trăng, mặt trời, giải ngân hà này, hay nhiều thiên hà hay vũ trụ khác ngoài vũ trụ mà ông đang sống, đều thuộc bình diện của hữu hình thế giới. Hay bây giờ, Ông dùng kính hiển vi phóng đến từng hạt vật chất siêu nhỏ nhất của vũ trụ và nhìn thấy chúng thì nó đều thuộc về hữu hình thế giới cả. Do vậy, mọi thứ mà khoa học đang nghiên cứu về vũ trụ hay thuyết tiến hóa và hình thành của vũ trụ, họ đang dùng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tai sờ chạm, tâm trí phân tích và đánh giá. Tất cả các phạm trù đó chỉ là đang biết chút ít về hữu hình thế giới mà thôi. Như thế thì không bao giờ có thể thống ngộ được vũ trụ khởi sinh như thế nào. Từ sự tuyệt đối không thể định nghĩa hay cảm thọ được. Từ cội nguồn ấy bắt đầu sản sinh ra một nguồn năng lượng vô tận, đó gọi là năng lượng nguyên thủy. Từ nguồn năng lượng nguyên thủy này được vận hành và biến đổi để tạo dựng ra các nguồn năng lượng khác chính nó. Nguồn năng lượng khác năng lượng nguyên thủy đó chính là năng lượng hiện hữu hay năng lượng thứ cấp. Từ chính nguồn năng lượng thứ cấp ấy Tâm thức của vũ trụ được hình thành và từ tâm thức vũ trụ, các cấu tạo vật chất sẽ được hình thành và vũ trụ vật chất được hình thành sau cùng. Do vậy, trong từng sự khởi sinh của hạt vật chất nhỏ nhất đến từng hạt vật chất lớn nhất trong toàn cõi vũ trụ, ông sẽ không chỉ thấy cái thân xác của hạt vật chất đó mà còn sẽ cảm nhận tâm thức của hạt vật chất ấy. Và bên trong tâm thức của từng hạt vật chất ấy, nó còn có sự tuyệt đối hay là cội nguồn đang hiện diện bên trong chính nó nữa. Khoa học chỉ biết về cái thân xác của các hạt vật chất và chỉ nghiên cứu nó, chứ đâu có hiểu biết về tâm thức trong từng hạt vật chất đâu. Đừng nói đến sự tuyệt đối được hiện diện bên trong tâm thức của từng hạt vật chất. Xin ông có thể giải thích chi tiết cho tôi hiểu về hai chữ tâm thức trong từng hạt vật chất mà ông nói. Được, Hãy nhìn cái chai nước mà ông đang cầm trên tay kìa Ta sẽ phân tích để ông thấu hiểu nha Thân xác của chai nước đó Hay gọi là thế giới vật chất của chai nước Bao gồm từng phân tử nước H2O Các nguyên tố vi lượng khác trong chai nước Nắp chai bằng nhựa Thân chai bằng nhựa Tem nhãn hiệu đang dán bao quanh cái chai Vân vân Tất cả các yếu tố vật chất cấu tạo nên chai nước ông đang cầm trên tay Tạo thành thế giới vật chất của chai nước Ông đã nắm được đến đây chưa? Dạ vâng Bây giờ ông đưa tay chai nước đó Và giờ ta sẽ cầm nó trên tay Và bắt đầu dùng những từ ngữ tục tiểu, nặng nhọc, chửi bới, nguyên rủa, xỉ mạ Trong một thái độ đầy bức xúc và hàng học lên chai nước mà ông đang cầm trên tay kia Và thế là lúc này thì Mọi cấu tạo vật chất như các phân tử H2O, các nguyên tố vi lượng, nắp chai, vân vân mà cấu thành nên chai nước vẫn y chang, không có gì thay đổi cả. Thế giới vật chất không có biến đổi gì khác. Chai nước đó đang là 150ml và nó vẫn chỉ là 150ml, không có gì khác thêm. Nắp chai màu đỏ và nó vẫn là màu đỏ, không có gì thay đổi. Nhưng tâm thức của chai nước này đã trở thành một chai nước đầy năng lượng vô hình của sự bức xúc, thù hằn, hằn học, trách móc mà lúc nãy ta dùng chính cái thái độ và từ ngữ để mà chửi bới lên nó. Và nếu ta cho 10.000 người tiếp tục thực hiện cái sự lăng mạ với một năng lượng vô hình đầy bức xúc và oán giận lên chai nước thêm 10 ngày nữa. Sau đó, ta đưa chai nước cho ông uống, thì rất có thể sau khi ông uống nó, ngay lập tức tâm thức ông cũng sẽ tràn ngập năng lượng vô hình của sự bức xúc. thì giờ ông đã hiểu sự khác nhau giữa thế giới tâm thức và thế giới vật chất chưa? Xin tạ ơn, tôi đã hiểu được điều này trên cùng một hạt vật chất nhưng tâm thức của hạt vật chất đó có thể chuyển động và thay đổi không ngừng. Lúc nãy, chai nước ông đang cầm nó chỉ làm có một dạng tâm thức bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng khi ông dùng chính năng lượng tâm thức tiêu cực khác tác động vào chai nước đó, ngay lập tức, tâm thức chai nước sẽ biến đổi thành hình tướng của năng lượng vô hình đầy bức xúc, không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Và con người không thể dùng máy móc của họ để đo đếm được năng lượng tâm thức của chai nước đó cả. Con người chỉ có thể dùng máy móc để tách các cấu tạo vật chất ra mà thôi. Đại vũ trụ to lớn ngoài kia cũng vậy. Nó cũng giống y chang như chai nước kia. Đại vũ trụ cũng có tâm thức của riêng nó. Con người chỉ biết phóng phi thuyền, nghiên cứu và tính toán cho từng cấu tạo vật chất của vũ trụ. Chứ làm sao mà đo đếm hay nghiên cứu về tâm thức vũ trụ được cơ chứ? Bản chất trước khi hạt vật chất đầu tiên được hình thành, tâm thức vũ trụ sẽ được hình thành trước. Và trước khi tâm thức vũ trụ được hình thành, thì sự tuyệt đối trong tâm thức sẽ được hình thành trước. Ta hỏi ông, ông có thể lên núi để đánh bắt được cá biển không? Điều đó là không thể, có phải vậy không? Dạ đúng à. Cũng giống như vậy, làm sao con người có thể dùng thế giới vật chất và cấu tạo vật chất để đo đếm năng lượng trong tâm thức được cơ chứ? ông chỉ có thể dùng thiết bị vật chất để đo đếm các năng lượng phát ra từ vật chất như quang phổ, từ trường trái đất, phân tích nguyên tử, thí nghiệm với ánh sáng, vân vân. Và ông không thể dùng thiết bị vật chất để đo đếm được tâm thức của trái đất hay tâm thức của ánh sáng. Hay chỉ đơn giản là tâm thức của chai nước kia và tâm thức của đại vũ trụ. Hãy nhớ lời ta nói, thiết bị làm từ vật chất chỉ có thể đo đếm năng lượng phát ra từ vật chất. Còn muốn cảm nhận được năng lượng của tâm thức, ông phải dùng chính tâm thức của chính ông. Do vậy, chỉ có một cách duy nhất con người cảm ứng được với tâm thức của vũ trụ là khi con người dùng tâm thức của chính mình để cảm thọ, chứ không thể dùng các thiết bị vật chất để chứng minh, lý luận như khoa học được. Mãi mãi không thể chạm vào sự thiêng liêng ấy. Chương 2 Sự tương quan giữa khoa học và tâm linh Có thể dùng khoa học để chứng nghiệm về tâm linh được chứ? <laughs> Tại sao ông lại cười? Lúc nãy ta đã nói với ông rồi còn gì Không thể lên trên núi cao để bắt được cá biển Khoa học mà loài người đang phát triển và tiến bộ kia Chỉ là nghiên cứu vũ trụ vật chất Làm sao mà ông có thể dùng vật chất và các thiết bị vật chất để đo đếm được tâm thức cơ chứ Ông phải dùng chính tâm thức của ông để cảm nhận sự linh thiêng màu nhiệm của tâm linh. Khoa học chỉ là dùng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tay sờ chạm, tâm trí phân tích, đánh giá, nhận xét. Còn tâm linh là siêu vượt ra ngoài mọi hình tướng có thể cảm thọ bằng năm giác quan bình thường và sự dừng lại hoàn toàn của tâm trí. Tâm trí chấm dứt mọi hiền hữu sản sinh bên trong chính nó. Sự màu nhiệm của tâm thức mới bắt đầu xuất hiện. Ta thấy nhiều người bắt đầu trên con đường tìm kiếm về tâm linh và đến hỏi ta rất nhiều những thứ như ông đang hỏi kia. Họ mang các bằng cấp cử nhân đến, các học vị cao cấp của họ đến để hỏi ta. Họ mang những kiến thức tâm linh họ thu lượm từ sách vở, từ những nơi mà họ theo học đến để hỏi ta. Và ta nói với họ, hãy vứt bỏ hết tất cả những kiến thức tâm linh mà họ đã thu lượm đi, vì đó chỉ là rác rưởi. Bản chất thật sự của tâm linh không phải là sự thu lượm kiến thức tâm linh hay điều gì huyền bí về chính nó, mà chính là trạng thái cực sạch thuần khiết của ý thức. Trạng thái cực sạch của trí và cực sạch của tâm. Chấm dứt mọi suy diễn và ảo tưởng của tâm trí. Lúc ấy, nét đẹp thực sự của tâm linh sẽ hiện hữu ra, chứ không phải mang một đống kiến thức thu lượm từ tâm linh, từ các vị thầy mà họ thọ giáo, rồi từ sách vở ra đây để mà tranh luận, để mà phân tích phán xét hơn thua trong tâm trí đầy vọng tưởng. Vậy khoa học có tác dụng gì trong cuộc sống khi không thể dùng khoa học để cảm thọ về đời sống tâm linh được? Văn minh của đời sống vật chất hiện thời này là nhờ vào sự phát triển của khoa học. Bản chất của khoa học là nghiên cứu những nguyên lý cấu tạo vật chất đã có sẵn trong tự nhiên và đạt được sự thấu hiểu nguyên lý. Và cuối cùng là ứng dụng sự thấu hiểu nguyên lý lên đời sống con người, tạo ra sự viên mãn về đời sống vật chất. Tuy nhiên, trong đời sống con người, nếu chỉ biết về khoa học và đời sống vật chất mà bỏ quên đời sống tâm thức và tâm linh, thì tâm trí con người trở nên động loạn, nhiều tạp niệm, lo âu, nặng trĩu, tham lam, vị kỷ, hơn thua và đầy tính toán trong tâm trí của họ được hình thành. Những nguồn năng lượng thô trượt trong tâm thức của nhân loại ấy gọi là nghiệp. Khi nghiệp tích trữ đủ cường độ của chính nó, chiến tranh, bệnh dịch và tai ương sẽ xảy ra. Con người cần phải thấu hiểu sâu sắc hơn về vũ trụ tâm thức, thấu hiểu sâu sắc hơn về tâm linh để tâm trí không động loạn, thô trượt. Các từ trường năng lượng tiêu cực ấy được hóa giải, chiến tranh, bệnh dịch và tai ương sẽ không hình thành. Lúc ấy, khoa học sẽ trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ sự phát triển văn minh của loài người. Ta có thể nói ngắn gọn cho ông sự tương quan này như sau. Sự phát triển khoa học cộng với thoái hóa đời sống tâm thức và tâm linh, thì khoa học sẽ thành hiểm họa hủy diệt đời sống của con người, hủy hoại trái đất. Sự phát triển khoa học cộng tiến hóa đời sống tâm thức và tâm linh, thì khoa học sẽ thành phương tiện để nâng đỡ cuộc sống con người lên một tầm cao mới. Loài người đã tiến hóa tâm linh như thế nào trong suốt hàng nghìn năm qua? Loài người đã có những thành tựu vĩ đại trong khoa học kỹ thuật trong suốt chiều dài lịch sử của mình. Nhưng bản chất đời sống tâm thức và tâm linh đã không có gì thay đổi Thậm chí còn nhiều vọng động trong tư tưởng được diễn ra Ngày càng nhiều người stress, tự kỷ, trầm cảm, tự sát do áp lực công việc, gia đình, sự nghiệp Bản ngã và các hình thái thô trượt của năng lượng được gia tăng lên rất nhiều kể từ khi kỷ nguyên Internet được hình thành. Ta lấy ví dụ cho ông hiểu. Giờ ông có một nỗi buồn và đau khổ trong tâm thức của ông nếu như cách đây 300 năm trước, ông chỉ có thể tâm sự với vài ba người xung quanh ông. Nhưng thế kỷ 21 này, năng lượng của nỗi buồn và sự đau khổ đó có cơ hội đến với hàng ngàn người thông qua mạng xã hội, thông qua Internet. Thay vì ngày xưa vài ba người bị ảnh hưởng với sự đau khổ diễn ra bên trong ông, bây giờ hàng nghìn người trên mạng xã hội sẽ thấy nó. Nếu ông up status tâm trạng của mình lên, năng lượng tiêu cực ông phát tán ấy lây lan với tốc độ chóng mặt nhờ vào Internet. Còn nếu đời sống tâm thức và tâm linh và con người được phát triển nhiều hơn, sự bình an, an lạc và thức tỉnh tâm linh được nở rộ và diễn ra. Với chính ông chẳng hạn, ông hãy sử dụng Internet như một công cụ để lan rộng cái nguồn năng lượng tỉnh thức này đến nhiều người hơn, như nhờ vào Internet, thì lúc đó nhiều người sẽ thức tỉnh tâm linh nhiều hơn. Sự an lạc sẽ được diễn ra trên toàn cầu. Do vậy ta mới nói khoa học trở thành hiểm họa hay phương tiện nâng đỡ đời sống con người hay không thì nó phụ thuộc vào sự tiến hóa tâm thức và tâm linh được diễn ra trên địa cầu này. Khoa học vật chất sẽ trở nên tuyệt vời hơn hết nếu sự phát triển tâm linh được diễn ra với quy mô toàn cầu nhiều hơn và khoa học vật chất sẽ trở thành hiểm họa hủy diệt và đau khổ nếu đời sống tâm linh bị thoái hóa. Khi đời sống tâm linh thoái hóa, trong tâm thức loài người khổ đau sẽ xảy ra, động loạn, stress, đau khổ bất an, lo lắng sẽ xảy ra. Sự ích kỷ, vọng tưởng, dục vọng thô trượt, sân si hơn thua bấn loạn, vân vân. Tất cả các trường năng lượng tiêu cực ấy sẽ tận dụng khoa học vật chất như một công cụ để tạo ra chiến tranh và tàn sát loài người. Theo ông, nhân loại cần phải phát triển theo hướng nào để không còn tạo ra đau khổ và chiến tranh? Lấy sự thức tỉnh tâm linh làm nền tảng cho mọi sự phát triển của khoa học kỹ thuật cần nói rõ hết các sự thật về sự thức tỉnh tâm linh, giúp đỡ cho nhân loại chuyển hóa các trường năng lượng đồng loạn và đau khổ diễn ra trong tâm thức bằng sự thiền định, cầu nguyện và sống tích cực. Cần hướng đến cho những đứa trẻ, cho thế hệ đi sau của chúng ta quay vào nội tâm và lấy sự phát triển thế giới nội tâm làm cốt lõi cho sự phát triển các thế giới khác như sự nghiệp, mối quan hệ, gia đình, vân vân. Hướng dẫn cho thế hệ tiếp theo của chúng ta biết cách hóa giải tạp niệm vọng tưởng, đau khổ, stress, bấn loạn, căng thẳng, vân vân đang diễn ra trong tâm trí bằng sự thấu hiểu tâm linh một cách sâu sắc và toàn diện nhất, chứ không phải bằng mê tín dị đoan.